Walking Wake và Iron Lips là hai thành viên tiếp theo gia nhập binh đoàn Pokemon nghịch lý. Hai Pokemon này được giới thiệu trong buổi Pokemon Present ngày 27 tháng 2 vừa qua, rồi ngay lập tức được cập nhật vào game Pokemon Scarlet và Violet. Vậy chúng có gì đặc biệt? Cụ thể là chúng có mạnh không? Anh em ta hãy cùng nhau đánh giá nhé! Trước tiên có một khái niệm có lẽ tới giờ vẫn còn khá mới với nhiều người. Pokemon nghịch lý là gì? Tôi đã có một video riêng về chủ đề này, anh em có thể theo đường link dưới phần mô tả để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Để mà hiểu đơn giản thì chúng là những sinh vật có hình dáng giống như dạng cổ đại hay dạng tương lai của một Pokemon nào đó, nhưng thực chất thì không phải, thậm chí chẳng liên quan gì luôn. Hai Pokemon mới của chúng ta cũng vậy. Một con là Walking Wake của bản Scarlet, trông giống như khủng long với những nét tương đồng với Pokemon huyền thoại Suicune, thậm chí nó cũng có thể đi trên mặt nước giống như Suicune nữa. Con còn lại là Iron Lips của bản Violet, trông tương tự như miếng dưa hấu hoặc là Viridian nhưng là robot. Walking Wake, tên tiếng Nhật là Uneru Minamo, là Pokemon nghịch lý mang song hệ nước và rồng. Nó sở hữu một bộ sừng có hình dáng đặc biệt trên trán, đi bằng hai chân, đồng thời đỡ trọng lượng cả cơ thể chỉ với hai chân sau. Nào trước khi anh em sử dụng những cái ngón tay đa năng và điêu luyện của mình để phản biện rằng không hợp lý anh ơi, Suicune vốn là do hô Âu hồi sinh mà biến thành thì làm sao nó có tổ tiên được? Thì cứ bình tĩnh, tôi đâu có nói đây là tổ tiên của Suicune đâu, thậm chí chúng nó còn chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Đây là một Pokemon nghịch lý, nó vốn được tạo ra để không hợp lý. Mà kể cả có xét về lo đi nữa, thì đâu có ai dám chắc rằng dạng tiền thân của Suicune trước khi được hồi sinh trông nó như thế nào đâu. Ok quay lại câu chuyện, bộ chỉ số của Walking Wake khá là cân bằng, và thiên về mảng tấn công đặc biệt. Giống như những Pokemon nghịch lý khác của bản Scarlet thì nó cũng mang đặc tính Photosynthesis cho phép gia tăng chỉ số cao nhất dưới trời nắng hoặc là khi kích hoạt trang bị Booster Energy. Anh em có thể sẽ thắc mắc là tại sao Pokemon hệ nước lại đi chiến đấu dưới nắng? Chẳng phải điều kiện thời tiết này sẽ giảm nửa sát thương của những chiêu nước sao? Điều này là chính xác. Tuy nhiên, chiêu thức độc quyền Hydro Steam của Pokemon này lại là một ngoại lệ. Đây là chiêu thức hệ nước với sức mạnh cơ bản 80. Chiêu này có một điểm đặc biệt, đó là không những không bị chia đôi sức mạnh dưới nắng mà thậm chí còn được tăng gấp rưỡi. Khi đó nó sẽ có sức mạnh lên đến 120, tức là mạnh hơn cả Hydro Pump ở điều kiện thông thường. Thế còn dưới mưa thì sao? Bởi vì đây vẫn là một chiêu hệ nước, cho nên dưới trời mưa dĩ nhiên nó cũng sẽ được tăng sức mạnh gấp rưỡi như tất cả những chiêu hệ nước khác. Thế nên Walking Wake là một trong số rất ít những Pokemon được tăng sức mạnh dưới cả nắng và mưa. Thậm chí nó cũng có thể vừa tận dụng vừa counter hai cái dạng thời tiết này của đối thủ bởi vì song hệ nước và rồng cho phép nó kháng x4 sát thương đến từ hệ nước và hệ lửa. Theo tính toán sơ bộ của tôi thì dưới hai dạng thời tiết này, khi mà con Walking Wake không cầm trang bị, không kích hoạt đặc tính thì chiêu Hydro Steam vẫn có thể một hit được sò cổ. Và chỉ cần thêm một chút sát thương nữa từ trang bị hay đặc tính thì nó có thể một hit luôn cả một con Groudon full máu full thủ đặc biệt. Ngoài ra thì Walking Wake còn sở hữu những chiêu thức bổ trợ mạnh như là Staff Draco Meteor, có Flamethrower giúp nó đánh tốt hơn trong trời nắng, có Hurricane giúp nó đánh tốt hơn trong trời mưa và Aqua Jet làm vũ khí ưu tiên nữa. Terra hệ thép hoặc hệ lửa sẽ là lựa chọn tốt cho nó để tanh đòn Freeze Ride của Iron Bundle, Moon Blast của Fluttermane hoặc Iron Valiant, rồi sẽ phản công chúng nó bằng Terra Blast. Hoặc là anh em có thể chạy khi gặp mấy con này, ai biết đâu, Điểm trừ của Pokemon này là ngoài đặc tính ra, nó không còn bất kỳ một phương pháp nào để gia tăng công đặc biệt. Thế cho nên nó sẽ phải phụ thuộc nhiều vào Choice Pack hay là Life Orb để gây sát thương lớn. Nhưng mà nếu anh em sử dụng đội hình trời nắng thì kiểu gì nó cũng sẽ cầm một trong hai trang bị này và khi đó thì rất ít Pokemon có thể counter được nó. Iron Lips, tên tiếng Nhật là Tetsuno Isaha, Pokemon nghịch lý hệ cỏ và siêu linh. Nó sở hữu cơ thể mịn màng bóng loáng như bề mặt kim loại. Những phần phát sáng trên trán và cổ của nó có thể biến hình thành lightsaber nhưng mà màu hồng. Hệ thống chỉ số của Iron Lips cũng tương tự như của Walking Wake, khá là cân bằng nhưng mà thiên về tấn công vật lý. Thực chất thì 130 công vật lý cũng rất là ngon nghẻ rồi nhá. Ngoài đặc tính Quark Drive gia tăng chỉ số cao nhất trên môi trường điện, thì Pokemon này còn có thể học được cả Shot Dance để tăng thêm phần gấu chó. Chiêu thức độc quyền của Iron Lips là Side Blade. Chiêu vật lý hệ siêu linh có sức mạnh cơ bản 80 và sẽ tăng gấp rưỡi thành 120 trên sàn điện. Nếu như Walking Wake là người chơi hệ đa thời tiết thì Iron Lips là kiểu sàn nào cũng nhảy bởi vì vốn con này cũng đã được hỗ trợ staff trên sàn cỏ và sàn siêu linh rồi. Sàn siêu linh đồng thời cũng bảo vệ nó khỏi rất nhiều chiêu thức ưu tiên khác hệ như là Ice Shot, Sucker Punch, Shadow Sneak và First Impression. Tuy nhiên, những gì hay ho ở Iron Leaf chỉ dừng lại ở đấy. Trước hết, nó chuyên mảng vật lý, vốn đã là một điểm thiệt thòi so với Walking Wake. Chắc là anh em cũng biết vì sao rồi đúng không? Bỏng này, Intimidate rồi va chạm các thứ. Cuối cùng nghiêm trọng nhất là song hệ của nó, cỏ và siêu linh có đến 7 điểm yếu, trong đó là điểm yếu X4 hệ bọ. Cái trường hợp này nó hơi khác với việc con Garchomp bị X4 hệ băng. Kiểu thông thường anh em sẽ rút con Garchomp về và đổi một con kháng băng ra để đỡ đúng không? Nhưng mà việc BX4 chiêu U-turn hệ bọ nó phức tạp hơn anh em tưởng bởi vì chiêu này sẽ cho phép đối thủ lựa chọn Pokemon khác để đảo ra, counter bất kỳ cách ứng phó nào của anh em. Anh em có thể đổi Pokemon khác ra đỡ thì họ tung ra con counter. Anh em Terra đổi hệ của Iron Lips thì họ vẫn có thể tung ra những con có lợi thế với hệ đó. Còn nếu đứng im chịu trận thì yên tâm là thủng một cái lỗ rất to trên thành máu. Bằng cách này hay cách khác thì anh em vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Cách hiệu quả nhất có lẽ là gia tăng thật nhiều chỉ số để có thể một hit mọi thứ, nhưng mà để làm được điều này dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được cái việc sinh ra vào thời kỳ của Terra cũng là một cứu tinh rất lớn cho Iron Lips, ít nhất là cho đến khi nào Gen 9 kết thúc. Vì hệ cơ bản của nó tệ quá cho nên dù Terra thành hệ gì đi chăng nữa cũng vẫn có lợi. Đơn giản như Terra thành hệ siêu linh cũng có thể xóa được 4 điểm yếu, đồng thời tăng cường sức mạnh cho chiều xài Blade Terra hệ giác đấu sẽ đảo ngược tình thế trước hệ bóng tối, cũng như tăng sức mạnh cho chiều Close Combat hoặc Sacred Shot để phản công. Còn Terra hệ lửa thì sẽ giúp kháng được lửa, băng, bọ, đồng thời miễn nhiễm với hiệu ứng bỏng. Ngoài ra thì Iron Lips cũng còn sở hữu một số chiêu thức bổ trợ hữu dụng như là Ally Switch, Helping Hand, Taunt và Imprison. Ok, theo đánh giá chủ quan của tôi thì Walking Wake có thể chưa phải là Pokemon nghịch lý mạnh nhất nhưng rõ ràng là nó dễ chơi, dễ trúng thưởng hơn Iron Leaf rất là nhiều Còn anh em nghĩ sao? Anh em mong chờ gì ở hai Pokemon mới này? Và anh em hy vọng là sẽ còn những Pokemon nghịch lý nào xuất hiện trong tương lai nữa Hãy comment ở phía bên dưới nhé Rất cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như theo dõi hết nó Và tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo Stay cool